Điều mà em thích vốn kỳ lạ lắm Liệu rằng ai có ngờ điều em thích Điều mà em thích đó là thời trang Là một điều mà em từng ước mơ yeah. Điều mà em thích vốn kỳ lạ lắm Liệu rằng ai có ngờ Điều mà em thích đó là thời trang Điều mà em ước mơ Điều mà em thích cũng thật ngộ nghĩnh Làm bộ hay giả vờ Điều mà em thích chính là mạnh mẽ Trong trái tim mong manh điều mà em thích rất nhiều người nói chỉ là một giấc mộng chẳng một ai tin em làm mọi thứ từng ngày từng phút giây điều mà em thích rất nhiều tự tin một ngày mai sáng ngời mọi người sẽ biết những điều em nói thành hiện thực em mang những sắc màu đẹp xinh viết trang sách cuộc đời riêng em giữ mãi một niềm tin trong tương những tháng ngày và tỏa sáng khát vọng ngày xưa em từng mong điều mà tôi thích đó là sáng tạo là thời trang khăn dần mà tôi từng mơ ước điều mà tôi thích đó là tự tin là đem đến cho đời cá tính của riêng tôi điều mà em thích vốn kỳ lạ lắm liệu rằng ai có ngờ điều em thích điều mà em thích đó là thời trang là một điều mà em từng ước mơ điều mà em thích rất nhiều người nói chỉ là một giấc mộng chẳng một ai tin em làm mọi thứ từng ngày từng phút giây điều mà em thích rất nhiều tự tin một ngày mai sáng ngời mọi người sẽ biết những điều em nói thành hiện thực em mang những sắc màu đẹp xinh viết trang sách cuộc đời riêng em giữ mãi một niềm tin trong từng hơi tỏa sáng khát vọng ngày xưa em từng mong Điều mà em thích vốn kỳ lạ lắm Liệu rằng ai có ngờ điều em thích Điều mà em thích đó là thời trang Là một điều mà em từng ước mơ yeah. Em mơ những giấc màu đẹp xinh Viết trang sách giữ mãi một niềm tin trong từng hai tháng mọi người đã thấy điều mà em ấp ôm những tháng ngày và tỏa sáng khát vọng ngày xưa em từng mơ nhưng mà em thích vốn kỳ lạ lắm liệu rằng ai có ngờ điều em thích điều mà em thích đó là thời trang là một điều mà em từng ước mơ yeah.